ở đâu con quán cái nhà quan hai chiều le là em chết hết trơn rồi dạ và điều con khinh dạ. không à và dạ. con khinh nó có chồng nó vợ hết trơn rồi dạ để nhà quan ờ để nhà quan lâu rồi lâu cái lắm mà mấy chục năm rồi bả mai lắm bả cắt cửa dạ. ở bên đó đó dạ. kêu đó ờ anh dương bà nhìn đó anh dương bà nhìn đó nhà quan cái nào đấy đó nè nhiều khi á, à, mình ly đợi ăn mình cũng hơi ấn ớn nhìn ghê hiểu không tại vì ngang nó ôm bao người ôm chết cái cọc á còn có dạ. người ta chết ra trong đó nữa có người ta chết trong đó nữa dạ. ừ. dạ. có người ta thắt họng thắt hầu thì tự giận được trong cổng á ông nội không dám vô miếng giường đó nữa ờ nghe ừ. sợ gai ốc luôn ừ nghe nói mà giỡn cái già ờ. luôn ở à, bên đó bỏ gần quan bên đó đó hai chị em ấy là qua hết cái cầu hiệu tráo ừ. Ờ. cái đường bê tông đó hả chú ừ. Ờ. đó cái đường trắng trắng trắng đó hả ừ. dạ nhà mặt tiền luôn mặt ờ, tiền à, cặp, cặp thấy không cặp nó không luôn dạ xe là vô uh... Ờ, được vô được ha đi bộ ừ, đi bộ vô bị gì bên đó lũng hàng dữ lắm nó không có lộ dạ. láng gì dạ. vậy vậy đậu đậu xe gần gần cái đó đi vô được dạ. ừ cách uh, cầu đó cách vô đó chừng 500 mét không cô trên cho là xa xa xa hả ừ. dạ. và các bạn Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn lại đến với à, những thước phim thực tế giúp mà TVL muốn gửi tới mọi người Thì à, hiện tại TVL cũng à, đã theo dấu vết của những câu chuyện mà anh chị em cô dì chú em gửi đến TVL và TVL đang lăn la tìm theo dấu vết một căn nhà ở dưới Cần Thơ nha mọi người thì à, hiện tại là trời mưa rất là nhiều luôn nên à, trong nay cái khu vực này rất là ẩm ướt luôn và bên cạnh đây là một cái con sông nha cả nhà thì à, theo lời đồn là căn nhà này á, mọi người rất là ghê rợn luôn một à, căn nhà bỏ hoang rất là ghê rợn cho cũng không dám ở nha mọi người lúc nãy TBL cũng có đã hỏi thăm một số người mà trời mưa quá cho nên là không kịp hỏi thăm được nhiều thì hiện tại là bây giờ TBL đã đến à, phía trước căn nhà rồi mọi người thì cái câu chuyện về cái căn nhà này á nó như thế nào và rùng rợn ra làm sao ai ở cũng phải bỏ mạng trong căn nhà này như thế nào thì mọi người hãy à, cùng TBL để khám phá xem cái căn nhà này có những cái gì rùng rợn tâm linh bên trong nha mọi người đây mọi người đây là căn nhà hình ảnh rất là rùng rợn luôn nha thì à, bây giờ bước tới cái ngôi nhà vào giữa trưa này á rất là âm u và cảm giác rất là lạnh người luôn bởi những cái câu chuyện tâm linh xoay quanh ngôi nhà này nha mọi người theo em được biết á, là những cái người đi trên con đường này nè mà chiều chạng dạng hoặc là những cái thời điểm trưa hoặc là như thế nào đó mà nó hợp với lại cái căn nhà này á, thì đều được kéo vào trong căn nhà này hoặc trong cái khu rừng này và giấu ở trong đó nha nếu người nhà không tìm ra thì sẽ à, không bao giờ mà sống sót nổi nha tại vì trong đây thì à, họ sẽ được cho ăn đất sét và những cái thứ như rắn rết vân vân dưới cái gốc cây gòn bự to nè cả nhà lúc trước là có một người ngồi dưới gốc cây gòn này và xếp bằng giống như là tự tu á cả nhà và sau một thời gian thì người dân phát hiện ra ổng chỉ còn lại một cái bộ xương khô thôi không còn à, sống nữa nha cả nhà và cái thời gian gần đây á thì à, mọi người tự nhiên phát hiện trong cái căn nhà có một người tự nhiên vào trong nhà đây treo cổ và chết ngay trong căn nhà này luôn cho nên bây giờ là họ niêm phong cái căn nhà này lại không cho ai vào hết nhưng mà mọi người để ý không tất cả các cánh cửa trong căn nhà này bỏ hoang mấy chục năm rồi nhưng mà vẫn được nguyên vẹn không có cái dấu hiệu của sự lấy cắp và nó cũ đi giống như là những ờ, hồn ma xung quanh căn nhà này làm cho cái những cái cánh cửa đó nó mới mẻ mọi người nhìn ở ngồi nhìn vô cái căn nhà nó mang cái ờ, cái luồng khí âm á, nhìn thấy rất là ghê rợn luôn nha cả nhà Hải Hùng khi bước chân vào đây mọi người oh, mất hồn luôn mọi người ơi nhìn vào phía bên này có một cái gì trắng trắng này ha bên chỗ này nè mọi người rồi. đi tới đây mà nghe những cái tiếng âm thanh gì nó phát ra cũng rất là ớn lạnh luôn nha mọi người thì cái căn nhà này á đã bỏ hoang trên chục năm rồi nha mọi người mà không ai dám ở luôn những người ở bên trong ngôi nhà này cũng phải bỏ mạng từ từ hết nha mọi người thì bây giờ mình bước chân vào trong đây thì mình cũng phải à, xin phép những cái à, hương linh đang trú ngụ ở nơi đây thì à, con hôm nay đến đây để chia sẻ những thước phim đến cho mọi người được xem có điều gì sơ sót mong những ờ, hương linh ờ, khuất mày khuất mặt ở đây bỏ qua cho con và à, con nguyện hướng những cái tâm linh những cái hương linh ở xung quanh cái khu rừng này chết quen chết ức những người à, treo cổ hoặc là những ai tự tử trong ngôi vườn này trong khu nhà này thì hãy à, hướng về Phật pháp Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát oh. Ờ. Da dạ gà da dạ ốc này nấu lên quá trời luôn mọi người ơi Nhìn ở về phía ngôi nhà Rất là lạnh người luôn Thì cái ngôi nhà này á Người ta dừng to lại hết nha mọi người Chắc là không ai dám đụng tới đây Không ai dám tới đây để đụng vào một thứ gì đó trong căn nhà này nha cả nhà Đây là cái ờ, cái ờ, gian bếp nè mọi người có lẽ trong ngôi nhà này thì không ai dám đụng tới những cái ờ, vật dụng hoặc là những cái gì trong đây cho nên là mọi người thấy dường như rất là lâu rồi căn nhà bỏ hoang rất là lâu rồi nhưng mà không ai dám không ai dám đến đây để lấy những cái ờ, phá những cái miếng ton hoặc là phá những cánh cửa này nha mọi người đã bị lắp hết rồi thì mình sẽ đi qua một góc đây về phía khu rừng này thì nghe người dân ở xung quanh đây á, chia sẻ rằng ở khu nhà này và khu vườn này có những cái vụ án mạng và những cái vụ tự vẫn nghe rất là hy hữu luôn nha một cả nhà thì đặt chân tới đây vào buổi trưa chắc có lẽ là giờ giờ lên đó mọi người thì TBL cũng rất là ớn lạnh luôn bởi vì cái à, căn nhà này rất là nổi tiếng luôn ở cái khu này ai đến đây cũng biết có nhà cả nhà đó quá dữ luôn thì canh này là canh giờ à, ngọ nè mọi người thì à, TBL đến đây cũng đem những cái thuyết, thước phim giải trí hết sức thực tế đến cho mọi người để mọi người xem giải trí nha mọi người đây thì đây là cái à, phía sau của căn nhà có thể nói đây là căn nhà ma nha mọi người wow mỗi nói tao tiếng ma cái tự nhiên khi gió nó rung nước nó rớt xuống ở trong đây rất là ẩm ướt luôn nha cả nhà đặc biệt là mọi người có một cái cây gòn nè mọi người cây gòn này rất chi là lớn luôn nha hai người ôm không sể luôn á miếng to nè mọi người to rất là rất là xưa luôn thì trong cái khu rừng này á mọi người đây nè ghê rợn luôn nhiên bước qua đây cái nó nổ ra ốc hết cả nhà phía bên trong căn nhà này nổi tiếng đến nỗi mà không ai dám đụng vào những cái cửa hoặc là những cái gì tồn tại bên trong căn nhà này luôn mọi người hầu như màn mùng rồi em thấy còn nguyên luôn á không ai dám vô đây phá luôn rất là ghê luôn mọi người có nghe cái tiếng gì không không biết là tiếng gì nữa nghe rất ớn luôn ở phía bên đây là mọi người à, nó đã nát một hết một nát thôi đang cả nhà vô trong đây á mọi người rất là nhiều mũi luôn mọi người ạ mình à, cử động gì mà mũi nó cũng ờ, không tha đó mọi người nè thấy không cả nhà rất là nhiều mũi luôn cắn ngứa quá rất là nhiều mũi luôn thôi kệ nó để nó cắn một xíu đi đây là mọi người thì à, ai có thấy cái những cái hiện tượng gì qua camera thì hãy uh, bình luận phía dưới cho TVL được biết nha trước cái căn nhà này rất là nhiều người mất mạng ở đây rồi trong khu vườn này cũng vậy thì thì ờ, anh cầu mong cho những cái vong linh những cái hương linh đó sớm siêu thoát này ai di đà phật nam mô đại bi tiêu diệt nguyên không không dám mà bước trước về căn nhà đó bây giờ em sẽ à, đi sang phía bên này để mình đi ngang qua thôi nha Chứ mọi người thấy không những cái à, cánh cửa và những cái à, khung cửa theo như những cái ngôi nhà khác á, thì bỏ hôn một thời gian thì sẽ được người ta lấy hoặc là như thế nào đó phá hủy còn những cái cánh cửa và những cái xung quanh đồ đạc xung quanh đây đó còn quy si một mọi người còn quy duy luôn không ai dám đụng tới chứng tỏ căn nhà này rất là ghê rợn nha mọi người rất là ớt lạnh cho nên là hiệp không dám bước vào cái căn nhà đây cái tâm rất là lớn ở vùng và rất là nhiều năm mà vẫn còn nguyên quyền mình nghĩ người dân ở đây người ta sẽ không dám tới mình không dám vận ờ, động nha cả nhà ờ. luôn hoài rồi cũng còn yêu viên luôn cả nhà nè mọi người phía chỗ này là cái cây ờ, cột chỗ này á là bị bể luôn nè nè chỗ này cũng bị bể luôn nè chứng tỏ căn nhà này rất là lâu luôn lâu đời luôn nhìn vô mấy cái cái khung cửa đen đen này rất là ghê luôn ôi phía phía trên trên kia những cái hòn gạch xếp rất là lạ luôn nha mọi người wow. và đặc biệt là những cái à, cây gòn nha những cây gòn rất là lớn luôn ế luôn thì à, em xin à, kết thúc video tại đây nha mến chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc ờ, bên gia đình và người thân nha khi mà bước tới cái ờ, căn nhà đó em thấy ờ, cảm giác nó nó rất là khó chịu luôn mọi người không hiểu vì sao luôn á một cái gì đó nó làm cho mình cảm giác rất là ngợp thở và nó giống như là dạng như xây sẩm mặt mày hay gì á mọi người rất là ớn luôn rồi xin chào mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nha quý cô bác anh chị nào ở Cần Thơ thì sẽ à, biết tới cái ngôi nhà này nha ngay con sông à, sông Hậu